Hello anh em, ok mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người có thể nhận 4 đến 50k nhá. Đó 45 50k nhá. Đó là anh em hoàn toàn tự làm nhá. Ok chưa? Đầu tiên thì anh em sẽ vào đó vào kênh của mình nhá. Vào kênh của mình này thì cái video anh em đang xem đấy. Anh em đang xem này, link ờ, anh em sẽ click vào video và chọn phần mô tả, nó sẽ có một link con gà tải con game CF này về nhá. Còn game CF này về nhá thì anh em sẽ tải cái, cái game này từ cái link của mình nhá. Nhớ là tải game từ link của mình ở bên dưới phần mô tả đây. Thì em click vào và tải về cho mình nhá. Đó, chọn chôm này và tải về. Thế thôi, nó cực kỳ đơn giản. Thì uh, mình là do mình đã tải tải trước rồi nên mình cũng không cần phải tải nữa được chưa? Mình tải từ trước rồi nhá. Thì anh em chỉ cần tải về thôi. Ok, bây giờ mình sẽ vào nó này. Đâu bên nào? Bên này ok thì anh em sau khi vào được này thì bây giờ đến các bước này thì anh em đó là hãy đăng ký tài khoản nhá anh em đăng ký tài khoản thì uh, đây mình mình đang có tài khoản rồi để mình đang xuất ra đã nhá anh em nhá thì anh em sẽ đăng ký tài khoản nhá thì uh, ờ, mình đang xuất ra đã đâu này rồi đổi tài khoản này ok này thì em đăng ký bằng số điện thoại hoặc là đăng ký em facebook cho mình nhá thì đăng ký bằng số điện thoại này số điện thoại là an toàn nhất nhá thì anh em cứ đăng ký bằng số điện thoại là an toàn nhất thì thôi đăng ký ờ, mới này đăng ký mới đó thì anh em sẽ ghi số điện thoại anh em vào đây sau đó thì anh em sẽ chọn vào gửi mã xác nhận và lấy mã xác nhận rồi các nhà anh em ghi mật khẩu nữa là ok sau khi anh em đăng ký xong rồi thì anh em bắt đầu là vào game cho mình nhá đăng ký xong thì vào game nó đơn giản thôi lên video nó cũng đơn giản thôi đó ok này sau khi anh em đăng ký xong vào thì anh em bắt đầu liên kết tài khoản vào ngân hàng cho mình nhá liên kết vào tài khoản và ngân hàng cho mình nhá được chưa đây thì nó sẽ có chữ liên kết đây em chỉ liên kết vào thế là được thôi đó thì sau khi liên kết xong ấy thì anh em sẽ ờ, nhận được 10k nhá rất là nhiều anh em đã nhận được của mình rồi đây này mình sẽ vào lịch sử cho anh em xem vào Zalo cho anh em sau khi anh em liên kết xong thì anh em vào Zalo anh em nhắn tin Zalo cho mình nhá sau khi anh em liên kết xong anh em vào ờ, nhắn tin Zalo mình thì rất nhiều bạn đây thì uh, liên kết đăng ký tài khoản mới và liên kết xong thành công thì mình sẽ tặng uh, cho anh em đó là mình sẽ tặng cho anh em đó là À, anh em liên kết tài khoản với ngân hàng xong là anh em được thêm 10k rồi Sau đó thì mình anh em inbox Zalo cho mình Thì uh, mình sẽ tặng thêm cho mọi người đó là hai 10 đến 20k nữa Là tổng là anh em sẽ được đó là 2 đến 30k trong uh, game nhá Và sau đó thì anh, uh, mình sẽ tặng thêm đó là 20k ở ngoài nữa Đó là ở ngoài 20k ở ngoài là Momo hoặc là thẻ cào Thì tổng là anh em sẽ được đó là 50k Đó là 30k trong game 2 đến 30k trong game và thể cào Momo 20k nữa đó cho anh em nhá thì rất là nhiều anh em đã nhận được đây này đó rất là nhiều luôn đó ok chưa thì đó thì là sơ qua về là nó như vậy nhá thì anh em chỉ cần làm như vậy thôi là anh em đã có thể là có được rồi bây giờ thì sơ qua con game này con game này nó có rất nhiều sự kiện luôn đó thì anh em có thể là vào rất là nhiều sự kiện nó đợi chút hơi lắc chút từ từ nhá đó rất là nhiều trò chơi nhiều sự kiện cho anh em nhé anh em có thể tha hồ có thể là chơi đó thì hãy đăng ký triển làm bước đơn giản như vậy thôi anh em có thể được 30 được uh, 50k 4 đến 50k đó là 32 đến 30k trong game và sau đó thì anh em sẽ được thêm 20k ờ, thẻ cào hoặc là momo ở ngoài chỉ cần ờ, đăng ký với liên kết xong anh em inbox zalo cho mình thế là được thế thôi nó cực kỳ đơn giản và nhanh chóng thôi làm nó cực kỳ nhẹ đơn giản thôi thì con game này có rất nhiều ưu đãi cho mọi người luôn cực kỳ nhiều như kiểu uh, vòng quay may mắn này đó vòng quay may mắn này các kiểu này hoặc là anh em có thể uh, có những sự kiện đây này à quên <coughs> À quên còn cái phần nạp thẻ nữa anh em nhé Thì nạp thẻ thì anh em sẽ nạp cái thẻ đầu tiên Nếu anh em nạp thằng bằng thẻ cao ấy Thì anh em sẽ à, mình sẽ tặng 10.000 Nếu nạp cái thể 100 á Nạp 100k ấy Thì mình sẽ tặng đó là bằng thẻ cao Thì mình sẽ tặng 10.000 Đây nạp bằng thẻ cao mà nạp 100k mình sẽ tặng thêm 10.000 nhá còn nếu anh em nạp bằng à, QR banking hoặc là QR banking này thì mình sẽ tặng đó là 20.000 trên 100k nhá anh em nạp 100k thì mình sẽ tặng 20.000 nhá ok chưa còn anh em nạp 10k thì à, ấy nạp bằng thẻ điện thoại thì uh, ờ, 100k mình tặng 10.000 còn nạp bằng QH banking hoặc QR banking nhé thì anh em có thể là nạp thì mình sẽ được tặng đó là 20k còn nạp bằng thẻ cao thì tặng 10k thôi đó là 10k trên 100k ấy, hoặc là 20k trên 100k ấy anh em cũng có thể là nạp bằng e-banking mình sẽ tặng là 20k e-banking Zalo Pay hay là à, Viettel Pay hoặc là Momo Pay đó thì mình sẽ tặng 20k còn chỉ trừ khi nạp bằng thẻ cao thì mình tặng 10k thôi ok chưa tặng 10k trên uh, một uh, một đấy 100k nhá đó thì à, đó là thể nữa nhá anh em chuyển nạp không anh em chụp màn hình gửi qua zalo cho mình nhá và con game này có rất nhiều trò cho anh em luôn chơi một cách thỏa thích luôn được chưa đó thì em chơi một cách thỏa thích luôn đời kiếm tiền đảm bảo cho anh em con game này cực kỳ uy tín luôn rút tiền cực kỳ nhanh luôn anh em nhá và có những sự kiện này mỗi ngày là một nhận 1 k này những cái sự kiện nữa đây 1 k đến 10 k này rất là nhiều này mình chưa nhận này nhận này hơi lag một chút nhá từ từ đợi tí ok này đó thì anh em nói chung là rất nhiều sự kiện cho mọi người nhá để anh em có thể thỏa thích mà chơi đây là nạp thẻ các kiểu này à còn cái này là hoàn trả này hoàn trả có nghĩa là anh em sẽ được đây này đó thì 500k thì hoàn trả 2k 500k trên tất cả bàn cược có nghĩa không phải là 500k là anh em nạp và 500k anh em chơi hay là số dư anh em chơi mất 500k mà là anh em trong lúc cược của anh em ấy có nghĩa anh em đánh qua đánh lại đánh qua đánh lại á là tổng là 5 500k ấy, thì nó sẽ hoàn trả 2k có nghĩa anh em cứ đánh qua đánh lại đánh qua đánh lại chứ không phải là anh em à, mất bao nhiêu anh em được bao nhiêu gì đó thì anh em mất bao nhiêu đó anh em nạp bao nhiêu mà là đây anh em cứ đánh qua đánh lại ấy, dù anh em mất hay được á, thì anh em vẫn được hoàn trả nhá như thế thôi đó ví dụ như thế hoàn trả càng nhiều đánh càng nhiều nhá đó thì anh em có thể thỏa thích có thể chơi ok chưa làm những cái bước đơn giản như vậy thôi đó thì làm xong inbox zalo mình đó và hoặc là nạp thẻ inbox zalo mình nhá được chưa thì làm đơn giản như vậy rất nhiều trò cho anh em chơi được chưa mình sẽ xin à, chắc là đó thì sơ sơ qua vậy được chưa thì chắc mình dừng video đây thôi nhá chúc tất cả anh em buổi tối vui vẻ bye bye xin chào các mọi người bye bye